គេអង្គពីគេមិនមកហេវនៅហូកោះកូនអមេយើងផ្សេងគេអង្គហាប់ផ្សេងគេយូមិនផ្សេងគេអង្គហើយមិនក៏ទៅរងវ៉ាហ៊ីយូវ៉ាមិនក៏យើងយកមកទៅគេយកមិនស្នេហ៍ទៅនោះ مكان يوكي مكان الله كان توقع حجي يوكي مكان مجاب مكان طيب وكان المكان جانا مريم مكان مكان كافي ಇವಗತಿಮಗನಕ್ಕೆ ಪೈಚಾ ತಾತೆ ಮಗನಕ್ಕೆ cái ಕೆಮೆನಿ ವಕಾಯ್ಚಾಗೆ ಐಕಾ ದೈ ಪೈಕಾ ದೈಕಾಗೆ ಕಿತನಾಗೆ ta vậy vậy mà cái này cái tại này mà nhau mình thấy trong này thì nhau tại cái ta hì vậy hì vậy kẻ thân này họ ta cũng không làm e ke na he e ke pe na me ke pa ri wa yo me he yo re nya ke he ma ke he ma yo na ku ma pa he ka me no he ko ne yo ka me ka no ma he ko ka pe ola ho ka ka no e de và rồi bằng cái cái dân dục mình là cái mà nhất cái dân cái dân dục mà nhất mà nhất này cái cái cái này cái giờ tôi Pega Jana. Kita bisa kita kita tepaman. Pernah nai, pernah zaman pernah, sejauh mana berapa tahun? Hmm. Napa napa mungkin malah itu wahai malah jadi. Kamu ini malah. Mungkin mungkin wahai mungkin.

परम हाँ, तो तो जहाँ जाइए उनको परम यमन यमन परम जानवर आप मेरे भाइयों से जन्म जाती काफ़ी आई उनकी काफ़ी काफ़ी आई ചെറിയ ഇതൊക്കെ പ്രാഞ്ചത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം രാവിലെ നിരാശയിലേക്ക് നോക്കണം രക്ഷിച്ച രാമ ഇന്ത്യയെ താവാസുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു രാവിലെ പോകണം

이제 와서 내 que lấy bệnh này như là nó chơi nó nó về bên này cái là cái cái cả là cái này cái này nó nó cái gì cả là cái cái cái nó có giờ nó cái bên nhau cái bên này thế giờ nó cái nhau cái nó tạo được cái cái cái như là nó cái cái cái cái cái ijazini gosa janga gosa ngara ngara pada ngara pada pa ngara pada ngara pada roi ngara ngara pada pada ngara ngara pada ngara pada kajang ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara nanti yang nak orang dia yang bahari dia dia dah ni aja aja wajah itu form mana aja ni ni kita kalau haji ni kita bahasa kita yang haji ni nilai mereka ni kerja dia nak buat apa dia nak jaya yang orang jadi nak juga itu punya jana ngau cepat mana dia nak jadi jadi itu enggak sampai jarak yang jangan macam kalau jarak yang juga jangan mata jum tetap sampai non jadi pak ya bermain jadi mainnya jadi Kaynaklarını yakın yayınlarını gerekli cái gì nó dạy gáo như cái tốt tí hết gì này Cái chạy như bằng gì Cái chạy của nó chạy cầu Cái dưới như cái Cái của gì mà tên là Cái dịch này Cái của gì Cái chạy của nó chạy như thế này jabti aja aja ipiyo aja ipiyo ya kawan bang je maya nau iba ye sat sat sat sat na aja je je deme di maya ye na ke o to waje bahal bahal kama yo ba ye lai ye juri ko ki na na jiga to waje mà mình mình hiện 하우간가 이제 마이젠 맨절은 히다 상하지하가 이하이 여기 와줘 에이 얘가 얘기야 훅 저기 와가지고 이놈 này mình giới mà dưới giang cây chết có sao học lấy học sao vậy chứ cái mấy mà mấy chúng ta cũng là Vijayana na kata kata yoga na kaga hapon nam alna ngagi na kilibin jay. Kiban na ke. Ani kaga pa wala kon patla pipet. Dukai pihi na kai man dayan na pihi man dayan. Tan ha na na na che na na na na che ma dukan na ke. Pan ro apata. Kuwa tayo magakili na kuwa ka ya cái khen ho ta cái na cái pa cái na ne wat ja fi ga cái ke cái pi re ni khen da he pi ga cái cái i ra ni ni ni go ya ma ne na ka cái he ti pi na cái nya na he i wa i wa cái ta wa cái pa ha wa wa pa cái cái cái ha ga ra cái ga lo pe na đại cái tôi là tiền nào cái mà cái cái này khởi bao mà cái những họ tây hiện nay khi làm tay hiện tại thì hiệu vậy cái nhà ta cái rồi bao hết chứ cái vậy cái cái lấy bao vậy mấy cái vải mà cái hiện tại này thì hiện tại cái quá tệ vụ mà cái hoạt đấy và tụng hơi có chạy đây nó còn này mà hay bị vụ ft cho cái học vậy quậy mà tàu hay cái hiện nay khi ta nói tại này mà cái vụ cắm mà tại cái phí dục cái he na cái tau nan cho cái ban he cái i no ta cái cái cái au tam na cái cái ti e ka bu ar pu he ra ba ma cha tham cái tu pi ko ko he cái pu ta ha pi he ka na tu mat ta re ra pu o cha ma na ta ba tu ma te cái cái o ta he pa i no ka cái ke cái cái ke cái i la ka no ra cái i wa ka he ka na ka na ka na ka na ka na

nó hai thôi, tôi tôi Saya mengapa nyali? Kapan saya tu? Nukut lah tu. Dua tu hak tepi. Kau itu apa yang kau nak? Nukut mana tôi nak? Kau yang bisa. Nukut yang kau jumpa. cái saya, ilah itu nyaga tu kapan ya? Iya mana? Nukut. Nukut mana gì, Ina talaga tao kayo mo dali siya wahay. Nga, ang kasang tayo ka na wahay. Pero kaya pinagwasan, wakan wakan na ke ika pen na ke ke na ke ubichi di na da yu ga ga ke na ke da ga na ino ga ju la ga pen na ke ubichi to ke yura ke hi pa ju ika pen hi na ga ha ojo ya wa pa me ta na wa ja pa i pa da ga hi na ga ha ke ja kha ti ti ka pe ja ka pe ja ka pe ubichi ke na ke pe ko na pa ke pi u te hay ha me te in ba ke ma ha yura ke pi ma wa le wa 嗯，对。 มันก็ต้องไปยังเลยมาเข้ากับรักกันเนี่ยบไปกันมันเป็นมันก็ต้องไปยังเลยจะมาให้กันยังไงมาให้กันยังไงก็รู้ที่จะมาจะไปอ่ะผู้ไิอยู่ไม่ไจะต้องไปมันก็ไม่เป็นน่าไปงับน่ากันนี่ไม่ได้กว่าเลยกันน่ากัไม่ว่าเลยกันนะครับ なんかtak apa ni pun pun pun pun nak kerja ni nak kerja ni nak pun nak nak nak ikut tu tak tak lagi pun ada lagi Tahu lah punya lah <laughs> Ну, подумай, Надя. Поехали, Николай. Kém ai dù nó kém ai dù nó sợ. Kém ai cũng chơi hỏi. Câu anh này. Học anh nhà quyết đi là quá. Anh ấy, anh ấy, anh anh anh ấy, anh ấy, anh ấy, Kamarin Mahat. Đấy. Nên apa bol hapan chen yung itu itu dawa jawa kamera macam wajar wajar. Ayana kehma kehma wajar na ngalir. nên mà áo cha mà bây giờ cái game mà này bảo giờ nữa em không có mấy em nào vậy anh em chúng cái cái mà giờ em đi là là mấy cái cà là bị cà là em vào mấy cái tàu vậy rồi Alicia bụi chèo Tân mà các bình hạng chân này Ta bụi chân tàu ạ thô anh mà phê giao Mà giao giao ạ thô Chính nghe ạ thô hân mà phê Nhà bên mình, Và cái ạ chân mà phê Bồ thao mà chính giá bồ thao bồ ai và cái Cái cà là bí chân mà Ao cà là bí chân bồ ai và cái Hem Hem Hả quá dụ vậy? na hema pia hema hawai wachapura kwa majabu za huko ngika la vita waje na chabu je bata ibu je eh, e eh, bu akini se inje kala bi je mha bi je hawayo ay hai phải có giúp nó vào vào ăn ta mới vô đạo đi phải cho thả vô tao hoàn chơi vậy, hiện nay chơi vào chơi giờ lại hoàn chơi vô vô chị chơi mình mẹ quay cái mà u hệ rằng làm vô cái chơi gỗ là cái thiết cạo anh chị này ấy giúp ساوى أخبا أي كان لك أيضا خلنا المجنة نتن يلين روى أهله قالوا قالوا تأين جواب نكون كان هي ماوي كاي عشان إنها جنة عشان أروح جنة كاي ودي جاء ثوفوك yawahe kitarabiti inje nabunaji wahi kaya le banya wata ise inje eh, inje le eh, inje na wata inje na wata na wata ni eh ha yudu na bi inje nu karabiti to inje Đấy là hiện như nào quay với để bây giờ 나왔다는 거지. 얘가 보기엔 이제 가원다 얘가 진짜 비엔. 가 진짜 비네 이제 오가 한 일타나 비지 않나지. 누가 있냐 오번 아니야 이제 아니야 이제 가가 자는 나비 마음 다가 비네 이제 가가 비자 해라 오다 이제 오다 이제 배네 이제 다가 비는 마하게 이제 ah boleh begini gimana people sama apa jadi apa tuh mau sih jadi apa ini apa kita kata ya cem eh mah ayah ente mai ko gani jiko ini tuh nung jenap ya jadi tapi ini yang kan ke gaya apa tuh sama apa gitu cái cái ví dụ 새로운 인정을 chẳng chẳng này bây giờ hơn anh ấy cùng nó cả hối mà ở đâu cả hối mà im để im in giờ cả hối thì mà giờ mà giờ mà bây giờ giờ rồi giờ anh ấy gọi mình nhà giờ Ừ, bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ ok làm chữ diêm này các bạn ra chứ em chút kìa các bạn nạp cho bạn chứ nhảy các bạn làm chút các bạn làm chút các bạn làm Imagina, imagina um pé na lomba. phải mà tất cả được, nó bị Mukalik nó siya. Kaya bang mukalik malaya. Tadya harating ka sa gugol. Nanabi, nanabi at yaya unjad. Mata yung mga tisang siya papay ijad. Ay yung yung yung hang kahima, kahima siya. Tiwa nay sang piyap na yung yung na, na kay ijad. Apa yap yung hote, pay yung hote. Apa nakon yung hote. اگه هم او یک کلمجم ای بیا بونه بدم ای لبا جرمان نا نا کل نو دیگم شبه ایگم یاو گم اولین او هم یکی تنگی نه یه دهنه ای فده نمید یاو گمی Elim dia kemarin, dia bilang, dia bilang, lava yo nomás. Naga ya saben, ya para aja no. Kaya di penuhkan lah ya, bahan ya ya apa ya ya no. Kami ya. ini ke, ini ya bin ya pa, ni apa ni nge hidup. Kami. Enak. Nah, awa na ka cái này ko quen an na ko hanjiri ni mun ka bi na in ta na yi pa yi ma na ya e ho ka ji ko ba cha ti awa apara ho ka na yi ya pa mo yi na ya nó não de não de mundo a vai de agora não vejo para kan ngày bên nó vậy chứ nó cao cao cái bên phải cái nào vậy mình quay phải ai chịu mình chịu cái pin chịu cái bộ pin chịu chịu chịu chịu cái nó chịu bắt nó cái nó chịu lại ok chịu cái tay lại cái cái nào vậy quay phải muốn muốn gì apa kata dia ada dia penyakit apa ini penyakit penyakit pati ya bahan dari yang diindah kemje kem ajem tanda kamu itu ada yang je apa jalan panggil ayi jaga isya na pijayin jalan 나자바라가메킹나 아이치르피제인제 와이나마요 나마요가 나가나야 라프남게 이진함게 아니 정말 알다를 하고 하는 그러나 그저 자자해 들어오다 정말 보고 나지 저리 왔더니 Bên này cái cưa cái này cũng như vậy, cái quậy chứ. Ôi dạ thấy. Cả bên yêu. Cho là ông dù mà kể. Và đầu và đầu là những chuyện hay. Hộp như mấy giờ là những chuyện hay hay vậy. Hả, ôi, chứ tôi ta nghe chẳng ôi. Hãy subscribe cho kênh kidali na nung pia gak nung pia map nung pia map kami yang kaya bijim ya je kau kau kan juga yang je kulit kulit eh sama juga je pokai pokai jalan kulit kulit nah kayak pati jitu kan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

hình keo hinum negin je na fe bi ke bi je o no ko ga na no kan pala po e je no mat na ha ye no kan ni cái na ye no pa po keo bi na po no ka kan je bi pa ma ti pala no cái kan ga pa no cái, ga ni no kan cái ga ni no như no ni tụi mình cái miệng trên cái đến nông nở loạn mà mới nuôi vô cái dơ mà các bạn mới nhớ về mất nó cái can cái bị bầm thế lại cái này thôi này cái là bị cái vũ trụ thì giàu chính nhưng giờ bảo chắc như gì như gì phụ cái như gì balon na pano kaya kain kain di pano kan pa kan na kaya bibatan ko yung bibatan ko yung name je mukhaan wala paga mukhaan na pano kan pa rin ja para apa nung hito na kaya then nung nero nung nero eh na na galing je na pano bimay din ng galing je na hindi pano kaya mukhaan mấy nó mới kén Gió nó mới là bữa rừng này Nó là nào tới rồi chứ không là tính mày Là cái quả đấy Thế nó nè phát nó về Gia bố kê mày Cam thấy gì Cao anh thấy cái xin trạm gì Cô cái ưu cái khang chỉ trang là bây giờ này ông bảo cái mà không có Không có nhớ bên ngarubanahyanje ahyanje benne ke non nabikasima kala bidane odahanjeri odahanjeri benne ke non nabikasima ahon apure ogema eu benne bi para ma obija apa ma waji tu ma waji ada apa yi dai wati ke ke magari he aga ahon no jo na je ahon le le wen ni nung dinare je pa เ็ยอะว่าเอ้ยเอาตัวหนาไปเนี่ยนว่าไปยาไปอาบลาไปตัวไม่น่าเอ็นเป็นเล่นไม่ยังคนมาเย็นต่ออาบน้อนให้ดูนะเฮ้ยเจงจะหาเยอะหนุ่มเดินเยอะมันก็ไงนาวัตาแค่เนี่ยเดินหนุ่มคิาอะไรแกเนี่ยวันมันก็มาละเอีย 들어서 아마 화살좀 하. 그 이제 그 내, 내 요도가 안 했대 그 아마 와그 와가비 마오. 이는 내 요도 길이 때문에 이게 이게 나 버어 변나 이게 이제 내가 내가 변는 거 비바. 음, 뭐가 빈나로 뭐가 나고 빈. 가전 하다 하다 비가 안 했지만. 그러니까 우리 가는 게 그냥 그냥 다. 가는 게 그냥 có phá mà theo gì bây giờ cảm à không theo hiện gì nó vui nó vui chứ không nếu mà gặp mà cả cái bữa cái bên mà cái hôm bữa hôm nay cái cái bà chị cái hai nhân hôm nay em nào cái nhân bà bà chị nó nên gì nó bà cái nó nó bị cái cái nó có cái bà cái nó cái chả biết 마게 보가 해야지 노냐 해 아해지 아 노냐 아해지 해는 자이 아니는 거 가오가 해 하다 이게 된게 와는 거 그거 이제 아이 받든가 마 비자 없어 보라 뭐 거인 이제 바다니 뭐 이게 나 우게 바겐 에 농래 이제 mà quê quê quê hết nó kiểu ra biển imagine kita nak haknya ya potong pi potong kan nampak pi kuat dia inje pi keluar ngah yang nak pi inje pi potong ya en ya atau dia juga pun orang kau inje kau ngutap neh kita awak macam malin itu je pokok itu pun Ndek kan hoje pam, mas ele rainha não foi. Já não acabou com ele acabou cái bị người cái giờ lại như cái cái gì tôi cũng phục cái dù chạy không vô cái nông nhân bán gì ra má này lại chứ <coughs> bị người là vậy cái của dám gì tôi tôi mày mày mày nhục đó đó Boa, boa, eu Sabe, mas não sabe. Mas o cara disse, poi io, mais io gli dicendo, ma sono maravotto. Ripet, ripet, guai. Ma io non mi chiamavo il Giorgio. Mi hai? Magari il Giorgio. thì khảo mai phạm ấy một bên vậy giờ chị ra đời bây giờ làm không mà như vậy đi này bây giờ thì cái gì biết anh đi bị bị cái gì bây giờ giờ giờ hơn căn bệnh gì 배영이 났대. 에링 제로, 우리 하양 제로 겨워. 야인 마빌. 제 배는. 뭐 아니 가기는 뭔가 비안나. 왜 만나만 나빠오니. 아하는 배영이 매 매신에 패머니 뭐. 아 이제 많이 나오니 뭐. 이제 나올 때 두사오 나빠 cái học cái nào cho mai phân ngồi cái này nào cho thì nó tốt cho nó nào hay vậy anh em phải học bên bà hứa bé ưu tiên mà, hứa gì là cao hơn cái gì cả xin trả đi hứa cái cả xin trả là bây giờ là cái mà không, nhập chúa cái gì mà chứ có cái nhà cái bà hiện giờ à hiên trả cái này cái đó cái à cái cho là bên ngoài Cada pica se otan y pene se hace no la tima no tinta se hace ni que ima ya. Si ima ya que yenge ma ya. Aún, aún, me... No paña de si hay... Apa no gente pena. Kaya kaya un je. Un kena. Nau ta je. Nau ta je na... Entran no se hace tema. മുഖന്നുമ്മ ചുവ ആജ ആജ മുഖന്നുമ്മ ഇന്ത്യക്ക് പിന്നെ വാഹനയ്ക്ക് മേച്ചോട്ട് മഹാ നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ത്യക്ക് നഹരപ്പിൻ ആ ഒരു എണ്ണയും ഞാൻ ഞാൻ നോക്കാം ഇന്ത്യക്ക് അപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നായി ആ ഒരു നാപ്പുഴ വാപ്പിലെന്നാവും ഇക്കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പ് നിന്നെ പങ്കെടുക്കും ಎಂಟೈಗೆ ಅನಿದ್ರಮ್ಮ ಭೀಮನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಯಿತನ್ನ ನಾನು ಅನಿದ್ರಮ್ಮ ಮುಖನು ಹೋದ ಅನಿದ್ರಮ್ಮ ಅಂದಿಯೋ ഞാന് നോട്ടത് നോട്ടത് നോക്കിയ നോക്കിയ കളറിക്കാൻ വഹിൻ്റെ കവിയാൻ ചെയ്യും മായ പിമ്പൻ cái mẹ hút quay quay hút quay hút quay em gì cái 전에 그래 배워서 안 해가 mà mà giờ sổ mấy giờ mà theo cái hành dịch theo theo không chả nhà nó mày đi quá trời kia nhà ta nằm mà không đi bạn thì không có cả một cái bạn thì chẳng không có cái một cái bạn thì 세상에 그냥 그런 맛이에요. 그런 기거든요. 이만 나고요. 아까운, 아까운 우피야, 우피야만. Thế mà đó. Cái mà nhà cái mà cái huyết nó như vậy. Không có một cái này giá. Cái này dưới nó là cái tình nhà cái nó. Nhà đó, nó bị anh hết đời. Nó đời nó bị anh hết కానీ ఉంది తీయండి ఇవ్వండి hút dầu cái gì đó ừ, không có phơi gì mày là cái mà này nhưng không có cả cái quả thì mà mai cái cái này gì thì mai cái kia mình cha cái cha bù pin mà cái 배운 게 미지어서 하게 되냐 그러면 내가 막 내가 좀 해보니까 굉장히 많이 그건 그냥 이제 아 대체 인다 많이 아 대체 이놈 힘 하고 cái bên này nó mới nghĩ làm chứ hay cái gì chứ mà cái nhà là nhiều quả hơn quả hơn cái giờ hai chứ qua qua cái giờ hai ba hai chứ bạn không chứ không nhìn hao hoàn chứ cái mà hai chuyện gì hả bạn cái quan này phải chân nào lẽ về nó chung ê cá lẽ thì tìa dạ, dạ vô cá bê nó khen chứ away kanya wilmi nagana lemna hiya away el game agim yel no pe wage tan jaga lemna pansa pe yin jabai yo chi ya wilai wa ga bai yam no hari hari game na jam kan ma thì ấy y là dân một việc thường và bây giờ dòng Anh cảm hóa anh cô Thế biết Anh cảm hóa How did you read it? Bê cà nạch quan giáo in giờ nó bắt ra nó thấy phải để rồi ai lim giờ đó nó về giờ mai giờ nó gặp nó có thể ba nó gặp lấy hay in giờ nhà nó bị rồi in giờ cũng bé nó tập cái giáo in giờ giáo nhau cả quan thế giờ này nó bắt nó thì phải phải nhau làm vậy nhà cái nó mới bị ba mấy giây giáo na paha upe hika no leo na hi na hia ka no wa wa hia ka pa ma je je je pi pa no hi ko no wa hai ka ga wi je leo na hia na wa yo leo na hia na hia ka wa anh em bút chú vì chúng mình là quen là lẹo nhận chính là quy trình Siedem latem do Jugu. I hop, tak jak. Jugu ona dzieje. Jo, nie tak. Lewna. Lej, a ja gari, dzięki mi. Jugu, no web, nie lew. Nie web. Gopal, ja ulewo. No, kono ulewo. Gopal, ja ulewo anh nó nó cái cái này có có nắp mà cái cái maagubelagini niyonkae wakalema tanaigo nka nkanapijala wemhaki wemhaki niakae phá nkanajala ayim ji paa paale igala erim ji num nó na noma không là dạ, là quỳ nhưng mà là cái gì nhớ cho nên là này nó giờ hơn là nó nên là thôi cái phim đó nó quên hết rồi nè dạ, bám cái quay chấp này cái này cái thằng mà bị hình nè bám cái dao cái dạ, này hai cái bị chân này, hay hay cả là bị chút cái giao giao chủ em dạy dây qua cái này cái lại lẽ này thì qua cái giao dây phẳng lẽ này cái này lại chậm cái mũi trẻ mà nhau cái gì cái cái là cái dây dây phẳng này cái lẽ này cái em cũng cái làm gì bên cái gì nó vậy cái vì lẽ này lẽ này nó là cái dễ cầu à hồi giờ cái mình đời em này đi đã vô bì hiểu nhiều vui vui hiểu vui cái đó một cái này ấy da ấy da đi chụp anh chị rồi chịu chịu cái bệnh anh, keman liu kan no ke pinya de un kan no ngi de pa ga na no ma ke ya vi ya vi de kana con ya ma ke va ma no ni le na le na ni ye kan te sama yo ya ga ye no mo bị ko pero bị Biguya, biguya na hoy pwede, nung pwede bình tại vì phát Pinjang pai bi fat ne pinjang ibu ibu ni wa tu wa na pen wa tu lan ko wa lo na cái tu pan pinjang ke je na hmm. ibu ibu ibu ni wa cái agora vi je na con ibu ni kula Eu aí fazendo, né? Com a rede. చిన్నట భార్య హేది ప్రాణం నా అభివృద్ధి Thấy cho một không Mà cái nhà bà dụng đi Ừ. Chú hẹp bằng ấy, ấy phải dân nạc không? Quá tập bằng mày khi này May sala, may sala dyan na iya. Kibayaw na gana, chụp niya, ibayaw cái iwato ka nito. Yan ka này nama dyan pa. Nasa kaya, naibayaw yun dyan, hindi. Ay ba dyan? Matan, nung ngay dyan ba, nung ibayaw. Nabama. Kaya, ibayaw yun, ibayaw yun, ibayaw yun này không tanya vậy thế thì mai chứ nó về thôi bây nhà cái cái thế em chịu cái nó khóa mà trong thời gian em chịu cô bé tập viên em vậy cái vấn nhân nhà bà tôi phải về này này chứ pin pin ai chơi em chịu ba anh mày à? ba கோபேற்ற பின்னாடி மேலே பாருமா ஐயோ யார பின்னாடி கேட்டது நான் வாழ முடியாது நான் தேவையோ எனக்கு மேலே இந்தியாவை சாப்பிட்டு பாரு கலந்து இப்போ இங்கே ஓட்டணும் Yeah. 然后有一家说 treo bên này treo bên này Đấy, treo lỗ bên này vào cả cái gì cũng gì cũng quá cái bây giờ vậy gì cũng nghe cái này con em với bây giờ thì mấy gì cũng em mà ha hay hay vậy tên này giao thế thì hiểu hiểu giao thế cái bài này Pani jak najwyżej. Cứ cao trạch Cái cao trạch gì phải đi cũng chưa Cái cao trạch chẳng qua vậy Mấy chết hay mấy chết Chẳng có thằng Có thằng nhà chụp ảnh mà em Phải mấy gì trên Không quầy Không quầy cao trạch Jadi saya maju nong ni yang saya jawab ni saya jawab jawab nong. Mà apa mà apa nong tu bay nong nhất tak jawab ni. Jawab dia pun mau. Cikgu cikgu kalau kalau mau cikgu vậy tu jadi wajib lagi. Mai cahaya jauh. Kalau nhưng mà hết gì sinh viên nữa quay vô cái cục quay cho đâu nhà cái nhà cái thì chứ không là nhà nhau là cái nhà lúc cái ờ, lúc ai gì cái đêm chơi cái lúc nào cái đêm nó cái gì nó cũng phải tập cái phải cái vậy mà lúc nào quen quay vào cái chơi mà hết còn này ha cái gì thế, chơi gì đó bây giờ Neljä, neuvontuttiin neuvoa. Ei välittä. Ei sitä vähän Ei sitä giờ ykseen. Ja se sitten vaan. Mikä on nyt ihan pieni? Nghĩa là quá lại như tiền là em nó gặp mình hạ bài. Rồi là bụng. é eu lá, mas não vejo. Mas para quem mais de quem der? Para você já ver não tem. Não vai. Eu ia para lá, mas Aí eu já, né? E ainda já, não já, gente vai dar tarde para pegar. Eu ainda nunca falo, não é verdade. Gabi, wabi gabi ni kama pajam no. Kau ni ni badan ni pajam pe, pe kai bai nu lem ni. Nom je pa. Ini ni wujud. Iya. Ayam ayam ni. Hai dekat ayam tu mình maya no pida mapa igual no pida mere bije bipa no pida ay vi ben giderim min nakba ay badiyat pije áo như phụ thích tên này thì thì chỉ biết vậy thôi dạy giáo cho học viên anh bà lo giáo dạy thì nên dạy mới tới từ việc nó cho được ngày lúc đó được nhiều cái phí cái gì cái gì giao hành kéo nhưng mà bây giờ mình học viên gì mà dạy thì bây giờ bạn mày mẹ không nhật juga paham juga orang dia paham je nanti dia geng jam kepala ke you geng jam apa ni jauh nak jadi biar ai cewa tu nak ada dekat wan ka hija tak wan dari hai pak jin ya hai je lemning lemning habis rahite gawe lagi yang dia we hutang ni kan bisa ibe macam aja so pena kalau uji ke kalau uji ni ke macam ni nak pernah bi nak pernah kali ke bi cang kalau pernah bi kalau bi yang saya lapor belum kêu cái kêu gọi kêu cả cái bà mấy nó bên thì hay nó hôm nay cái mai giờ nó có cặp với nhau quế nhà với nhà cái mày không thì hồi giờ cái bên là mấy mấy số cái gì cái này sao vậy kêu với nhau hơi chiều mấy cái rồi cái gì vậy đây theo dục mấy dao mấy quả na nhà nó này đây cũng chỉ nó bên gì mấy gì nó bên nhà nó hình như cái quả quả heo là mấy giờ hai hai mấy giờ chạy ba nó mấy có gì chạy ಹೋಗ್ಬೇಕೇನು ಅವ್ರು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವಾಗಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು मैं गाय काहे उठली फी फी बजा हे जेवणावर कावला बायची चहावर आपल्या आमच्या मोगे नको माव गुळाचे माव मापेला आमच्या माव dấu dấu dấu là cho mấy mấy không lên mẹ của con cái tết cái mà bây giờ bây giờ này còn chiếu chút chồng cái gì nó một mà cái làm cho mòn rồi rồi rồi rồi bé rồi à, mấy cái bây giờ chồng anh mấy cái bệnh này không được mấy cái gì cái gì chồng yêu như mà máu tê không gì máu ít nó bên cái cái bảo bảo mà Aquí pensaban cái un pájaro que no me orgullo. Ahorita te me dice, no, pues no voy a decir más cái no voy a quedar bien. cái acá ni acá no me hagan más. Pero ya último cái Pues yo no me hagan que te me dice, más, más, tres, más, cái No, no, más, no, yo ya pago. Te guaso. Hay cái ¿no? Es ojalá yo de un கமாங்கலைக்கு சரி மகன் நாயக்கோ போய் மகன் நாயக்கோ காங்கிற போய் ஐயன்னா செய்யும் நாப்பே Thì cô già mới làm cái gì Hay mà không mọi Cái già mới mẹ ta cũng như Xe xe của cô ấy Hắn về mặt ra một mọi người. Esperen, esperen, voy a cambiar casi. Y se acabó. Acá. Más que el hombre que son, que son de Các bạn nói những chuyện có gì vậy? Đấy, những chuyện ra là có gì? Mà mẹ ta bảo. À, cô, cô già mà không một mọi. Các bạn phải học cái teng ata ko jeno yo ta inti ya yo yo yo na ai be ma no ai ma no yo wan ma ma má na bi no se ra hai ki to yo na ka re ma ta yo eh ntama ikakitona ihila hewatabaye kubuli nati jetemaga tahotam patu ha tâm tâm qua cái mồ hôi nãy về thứ dạy cho đi chắc má thế không cho tâm tay vô thì cái mọ tu sampai ai pun baca jauh kalau apa senai jauh jangan hebat ni ni macam itu nhà bên ta thì có gì phải chạy nhưng mà tại vì cái người dân nó nói cho em 저래 이제 그 이거 하고 빨리 와서 이거 하면 많이 안 나. 이거 이제 이거 이거 많이 나 많이 하는 게 나지. 그러니까 뭐야 이게 맞. 그래서 이거 하고 빨리. 이거 되고. 아이 이제 아 이제 앞나 아니 어디 맞지 나. 아 오늘 이제 딱 배우고 배우고 배우고 배우고 씹어내고 그냥 여기 나한테 야원 쪽 속에서 야원 쪽 네, 그죠. 말이 뭐지, 땡지나. 말이 뭐지, 저기 뭐지. 말은 그냥 뭐지, 그냥 배현하지. 그냥 어디 배현하지, 배현하지, 뭐지, 땡지. 배현하지, 나 na chưa nó mình nha nó mình để chưa thì em mà hôm nay qua này không cần nhưng mà hôm nay không này giờ qua mà sợ qua mà sợ đây là hơn thế mà làm cái thế mà nó sẽ cái quá gì thế không gì cái gì thế không có nãy cái này này đây là bình này inclusive devia fazer tudo. Grande matinente, marinha de garra. Depois, devia fazer de boa, não devia de. Era, eu vou mais. Cara de erro. Cara de mulher, porque eu vou para a cara por onde. Hala, dia yang ini tak yang hidup je. Ngaji dong je, naik juga je, je je mana. Dah, dia mau pergi je je hai giờ theo ơi, tôi dùng cũng vậy mà tôi cho anh hướng chi chạy cho anh không kau yang nak hanya hujung mới bapak được walah mất tiền cho nó, saja. Mesti jadi apa? Hijau di paru nak, hijau di làm cho hanya mau. Kau yang bagi, kau bagi hujung. Ừ. hai giờ ai あだから結局始めるほんな免疫必要やびdiệu gặp nhau cũng là gặp nhau là của gặp nhau quay nay dù cũng là cái ngập trời thế mà mà tình hay dù phải gì thì vậy mà kéo giờ phải phải nói cái cũng apa mà kan cái mà cái nak orang zaman aje nak tak ada jauh nak cái semua giờ yang kemajuan không mình mình mà làm muna yi da jamara hajjin kuma muna gina a magana da fati da wallahi matasan ita wanda magana cái da ka biya yi da wa ina yin jira yana na wani yin jam jana ya jara sai ma na shi bai yin janyen tun quá ha ban yau ji wajibi ma sai jam na quá wani wajibi har nào bây giờ nói cả này cái mà nó chứ mà dù nó thì nhà nó là con dám chả thế nên vậy cho mẹ thì na cái mà dù đấy nhất nhà tôi hết là đúng mà chịu dễ cái tuổi nó chỉ quá tôi bảo thế nào vậy thì bây giờ thế này nhà với nhà với cho hai tay về gặp nữa 아, 저게 있잖아. 마, 마이게 아프네, 가지고. 그래가지고, 이제 나왔던가. 또 내리게 만들어서. 그 얘기 나죠. 근데 이제, 다음 이제, 다음 이제, 이제 밑에 또 가야, 짠. 또, 막, 해, 막, 해, 막, 보냐, 그, 어떻게. 이제, 이때, 막, 요거 나와 tìm nhà đấy làm như gì thế này cái gì cái gì ai xem mà tâm chú, vì thế mà na pun terkena kacang vào lah. Nah, apa mất, jadi pergi buat tu, pertama tinggal aja ni buat tu bermain. Ini maya nak cái Ini này mà yang makan. Anak aja cái nhà không 한 깡이 나는 얘냐 한 까까마 mày 마이 luôn à, cái là học à, gì nó tất cả cái mà không mà cái giờ nó nó à, hết cái bài này rồi không cái này là quả dịch cái này nó nó ơi ta cái gì dữ chứ nói là cái gì này nói cái nào aywa tage iwa pa so na iwa ho ka nai ni pa na ke ya ma ke iwa lo pa ai ka ke yung je na cái la ke cái la ke yung je ro che me sa je ba ni mà ha nai je ab te yung je anh ko ya no ho iwa ho yung je na ke cha ji ka ni na a ga de de ho yung

何時上官nghe thấy mà bên cái thịt mà dùng nào cho vậy quả vậy như vậy nhà cái này gì này tam như gì nào biết à bây cái tua này giáo này cái à bây giờ giờ nó là như thế rồi vậy mà nên là cái gì này ngapain ibu jawaban maaf kanya wa wa masa tanya ko kahi mari yung mai ga pa jama mai ka ano jena ho jena maaf na ga ibu liya ho ga ibu ta ai ko kaya ba nya dia ina ko na kana aji ko kana kana na jena ho na jo ba ho ko sai na ce ba ba ne ga මේවාසේ මේ මම කීම හිතුවා දැන් දෙහිගිටා. ඒකා ඒ මම මුලින් මේ ඉන්නේ ජවා ඉන්නේ ජකීවේ ගිහයි. මොකද නයි සුදේ. මේ ඉතුවා අපිට අහගෙන නැින් ගහන යනවා. අර හිතේ මොකද? ඒක යු ජප්පි. මයින් ජහම්. cái cũng 안됩니까 gen kamay manta aja hapon taje eh ha yam general tai yan en jet taje na kamay manta taje na tai chân này nên đi dụ nó cái này kém ai hơn tại thế ở nhà bây giờ gì à lợn thế bây giờ nào bây nay bây giờ bạn thấy thì bây giờ bạn thấy quá gì quá gì mà quá quá bên quá quá bên nó biết mà quá gì mà thì bây giờ bên nó chơi quá quá bên chưa kamay mahi magagayam ja ngay la hoyan ka ja po wa mi agin na ko pen na ke ka wa ta jit ke wa jit na wa ja ba hey dan la la ita ba na ne ji ka hai ke ya ge la ki na la ki ejidine gehima hem jeyidine joga kamay ma ke hadage yalam jo na ge jeri magine magine hak mage ena ke yuje jega Neyin ki nahlan la ki nahlan yemek için jega ki nahlan ki man madde ge hale Navi, navi, navi ke hem ma joy ma ge megi jega അവനേക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അച്ഛൻ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു മാവ എൻ്റെ വിഷയം പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പിന്നെ കേസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അടുത്ത് അഞ്ചാം ജില്ലയ്ക്ക് നോക്കണം മേഘ ഇപ്പോഴത്തെ ലാഭം ജമൻ അവർ മെറ്റാ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ أين أين أين فهمك نبوي وغناك وما تدري Ise yang dia buat buat lagi saya ni buat macam hang ni buat jangan. Ise jawab. Hai. Enjoy, enjoy, enjoy, enjoy tu. Kiri ni mana mat yang pergi kan, no biar, apa ya lagi. Kiri ya jangan macam cảm ơn nhà cái ca cảm ơn ka kamala ngi. Nah ki kaya ran. Ni ba yam gì ibu dạ nyem gì cái tut. biết bi me. Hei ha ye ni kamala nyari pat. Kai ba ye no. Ai bây giờ no nhà yem na. Ani ka cảm thấy gì no be ye na bi lah pichomatana mawa ke yunge nunca para que nunca para que yo que yunge ka zal me yele ikama yuma kawata pin nem jo mai ga yunge pata ye yunge jo ga na ge ta ge ko ne ma ga yu ko na mai ga yunge pata ye bi ko bin nem bin nem jo ha ha na pe ne Agama balik kan je. Saya ngai balik. Saya cep. Ngai balik apa apa apa je lupa. Juga ada je pami. Dan pagi ke ke kamar telah nak ini kan pagi. Lu ke apa ni mang? Kayaknya dia macam ni. Mai je nyuwa mai je. Tidak ada hari mungkin. thấy ngày dây nhân đi mãi po đi mãi po kệ kệ kệ ca ma đi ma kệ kệ kệ đi mãi po đi mãi po kệ kệ kệ ca ma đi ma kệ dễ mấy cái gì vậy đây mấy cái gì bẹn rồi nhưng mà nhớ nông nhớ chân nhớ cái cá mấy mà coi nông nhớ gì vậy 여인제 이부하기 어떻게 하나 보여줘 만지 제가 있냐고 그전에 가만히 할 얘기가 아박 아이고 임자박 가라 가만히 말이 그 라이야 그나 걔도 게임 아이 하는 게임 아이 하는 저기 네 nay dạ. dạ, mẹ kia nhà mẹ ta giờ nó bảo rồi ni ma ni po ni ma ni po tiền tiền tiền ca ma ni ma ha tiền tiền tiền ni ma ni po ni ma ni po tiền tiền tiền ca ma ni ma ha tiền tiền còn những cái này là hết giờ dạ, hẹn nó chứ hẹn nó hoài cái Thế thì nó chuyển qua game dược kêu nó bia game dược không có nó cái nó bị game gì không có nó bị cái bị game dược có quay game dược không có không qua bút tờ game gì cả cả là cả mấy hai cậu cặp gì đấy ngon quá bị game dược mà nó gặp bên này bị bị, bị bây giờ anh Angkal na pinagabigay niya yung jagay, may bigyan niya yung jagay. Pinghataga bigay jo. Pinyam jo hai, pinyam jo hai, lehe hai kun na po agan nago. Isya nago pinghata pejo bagay. Ayun jagay, angkal na pinagabigay. Jagay na bilo, nugay yung mua những na lang yung lahat này hết đời của sinh nàng có cái phá chứ phá chứ này cái này mà cái nó bị dùng lại chứ chứ này mà cái nó bị nhồi cái này muốn đã lại phá ra là phá nó làm hết ta là bây giờ mới là tan để mà giờ

Ingapate ima imapaka na hoke ya. Kwa pa maya. Ke wajeri ko. Inha abjari ko inje kwa pa ka kangi mai chep ya wai mai nu. Ka mai mai ana ko. Ya ni mai ai puti. Ai ai chete se inje makan. Chepin no. Abjari je pinno je palahai apanya iwenje manje na ga manyi mai ko ni mai me dai mai ya doje ti una palo kana mo in bien em je ta ya tuna be ye no kan em je na kama mai je na na ja ku ka em mai ya mà giờ Mayan pahing dan itu dan jenau. Ni quay hum mah mejo. Kawai mày nó nata. Rồi cái lái này giờ bởi vì Để chi Thế đấy mà thấy như này chứ, Tập giết

cái cái 내 비제 내가 정말에 라게 이 맞나 티 아니야 이거 뭐냐 이제 이제 야외 이제 음 mau gieo vậy người ta ngồi hơi gọi đi nhà thấy chặt thấy hai gì thấy nhau chưa làm dễ làm thì sao vậy thì cái nói với giọng em chứ cái chết, sahih di cep kaman jalan macam tu nak makan tewa yang jadi putih teh je pun ai siang lagi ai je ai tanda teh je mu teh pi ke injai jauh tak apa apa je pun nak cái macam ibu jap je macam 난이제와 바리 이 제일 때 아니야 보다 이 전에 거의 이 구제 야와 이제 거의 구제 이 부분에 이 보존하게 이 외매게 뭐 이거 잡게 아 제가 아까 했는데 제제 제제 뭐야 이거 제 thế là không có mặn lại ba nhập cho cái loại nhập này làm gì rồi quên đi giờ không mà nhập nhớ quên gì giờ hơn nhập phá mạ nhập cho cái à thế như tôi bảo là không mọ lúc cái này là giờ na kamata an zafi kiwa gaje ka rayu ai zai zaga zama sai buka hala iya hun a yi da mata ga hun gidi kuma wai a yi yayin gida hun hala ya yi kwa dana yi fiya an hanki jan kwa ya na yi na na mutum na na yi ya hun 하이다 마이자와 anh, 그게 이제 일하고는 아니 양이 말아요 아들 이제 어이 에 하트가 나 như mà mà trên này không chịu cái này, cái này cho nên dẻo けへんはいてかんお前からうんハートの奥ねおかみじきなんかね生きたけピークだまけピーへんたいあれなんじかばい腹をへんと松でねおかみだたぶんたじ絶対ないじゃと。 ഉണ്ടാക്കി പറ്റും കാച്ചു വയ്ക്കാൻ കാച്ചു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒറ്റനെ ഒഴുകി പറയും അല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ പറ്റുന്ന ജോലി ചെയ്യും عليه فالنين جاي أبتم أبتم أدنى الزواج نعم كاي أبي جاتنا كم كا ما بيجي بيجي كاو بيجي ها ولا لا فيه أحمل واجتنا كم أجمع جماعة cái cái mà Tendrán que indicar una mangua, llegado, tomar cajón y que me hơi de usted. Y yo, las rectas me guardé. Se va a ir, va a dar guapo. Guapo, que hace el indio, indican que fue nuevo. No hay un cabo yo creo que. Se va a ir, cái me avisé de esa guaca, me ahogamos yo no. Pisé que pide la manga, pide hagan tu amor. Tengan que, dicen que guardé, la tema se me oran que la joven que tengan, ha tu no llama pai, tengan yao. cái này ngại nào ừ, gì nữa. Ai cái ơi cái gì vậy, con cá mày mày gì không có con nó bị, nhau, hoping me càng cả ngô nhà nhà dân giữa mày gì rồi là mãi thì cái gì đến thì mày không có cái nào vỡ lòng ừ, đâu như vậy cái gì đâu hoping không có mấy vô cái này ha lại anh đi mình lại về mà thấy mấy anh đi lạc rồi quay xe cái đấy bà lô ha là chơi cái những chuyện tao cá hết ha là mình kì mình cái mà mình cứ cái mà tôi mà chỉ chỉ mà em là hơi nhiều cái không có là cái nó bỏ được không nhớ cái là nó là cái nó bỏ lại gọi liền có cái nó là bị bỏ cái nó nó chơi gì cũng được em cứ mau cái gì mà mau gì nữa cái chay jin na mukang ma pin ni wala jaw ba hab mukang mao kawat na wala jin nghe yung là, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không mà lỡ những Micheo, mujer, Micheo que ve. Pa, pa, thôi hai cái cái đó là kem như hút bia, hút bia hút cái bằng nó gì mấy thì mà cái cái chiêu cà bây giờ bia chỉ mà không có mấy cái ngồi cái ngồi cái cái nó cái mà cái mà cái gì được mà cái hấp bên này trên đây hay gì hay chứ ở những gì hút bia hút cái gì nhảy mình chơi qua cái ấy mà thế mạnh nói nó hay mạnh mà thì mày ăn sao à mà ấy là đi qua hối lộ bay sẽ mỏi bay sẽ mỏi không cái qua mà tôi hay mạnh nhiều mà ấy cho mày cái quả đấy ừ, à, nó quá nó mau chết này sabubenje pena wapanyale waimai kan kwaipa nkwaipa manjo yame mleyi mlenjo kapjega ima naoge imje kama mekaji mekaji haraje ane waga waga mataga waga lahwe bingi kawaran tongna bingi Jawa. Để cho nó rồi cái cái mày nem gì bây giờ bây giờ bây giờ là cái vợ phi cái làm cái phi anh đấy na cái làm cái cái ông quay mà cái bị quay nem mà cái nhớ cái bị khó rồi cái gì mà cái cái mai sang cái quay mà phải bố đã làm cái nem apañagi más que más allí ya yo cuando no puedo ni ni pero ya por lo que no fue mal mal la vida na bueno la piña hoy pero mi mi fue allí más bien bien bujille tiene que abrir no quiero calle más que no oye que es una vida ya cuando mà mà cái mà cái gì chứ mà gì vậy? cái mấy mà hay về cái mấy này mấy cái ở dưới nó cơ có những có những mà là máy máy cái nó hay máy cái bún cái quay gì vậy cái hai bậc chỉ có giá bậc hạ bậc lên hạ làm chưa cái này cái hạ bậc hạ bậc lên mấy làm chưa cái này machengi leo kan maping mate apa pisit na wale na wale na paping na tare no kaya jo kan kaya wale jing mano mano makai hawe jingi makai jingi kaya hawe kaya wale jo jo kaya mane wap ya pima kawa bila kawa abi hemen jo kenapa ni wale jawe ni wap jawe thì dây gì cái nào giật nghĩ nói con cò vậy cái nó là với cha bảo hiểm con áp hai hai mặt chỉ nhau như là hai cái cái mẹ chú kia đến chứ cái bây giờ mới gì hay mày ấy phải gì thế thế bảo じゃないでまあ俺に言う nhà quyết như chứ có gì chứ có có nhà gì này rồi phải đi nhà phải gì gì không gì mà gia sẽ như vậy nga vâng nhà viện gì nữa là vậy là cái hẹp cái hẹp buồn nè gì nhà là hiện dân nào dạ mấy cái gì nó cái này tè cho mấy cái nó của quên cái gì vậy giờ tệ rồi wangirat maka waya leman na cái wangirat panya kwe iya nya buto kan hai cha ba kwe ma waya kwe chao kwe waya kwe chao kwe ngaya ayong kwe nya ba kwe Reo kanan em chỉ thấy nhà bên lạc mà, thì hai bên bên này hai cái này, cô cả bây giờ chú ăn là cái bọt này cái mà anh anh lại về chưa đi chơi nhà കേവലം എന്നെ വേഗം നോക്കി này Viđenja apada. em nem này kem nem džinna. Kem aje gubila. Njela uve apa. Puro apa. Ne viđenja hơi em vẫn cần tự nhiên vẫn cho mà khi hơi vơi dù kê giờ hơi vơi nó vơi mà này tự nhiên dù thế nên nó chỉ dù nó kia là nó quá là yên dịp nó kia vậy kia nó chỉ kia hơi vơi vì vậy mà nó quá hơn thì nó cần này cái để bây giờ gì hơi vơi nó puro với lại 키워야 되는 그런 것 그러니까 와 빌레 부르 그러니까 요요 그렇게 야바 그러니까 요요 와 그러니까 막 그냥 밥 그냥 맛 그러니까 이나 왜 그래 nhà cái kia cái giáo mà mà vậy, ừ, hay như cái này đây này như này cái gọi thế này này mà cho pur đây mà cái không có hay mãi cho đến bây giờ thế này hay mặt không giờ à, nhiều nên vậy nhiều nên vậy nói vậy ý bọn này cho cái giờ mang đến mình nói cái gì bây giờ cũng quay thay lại này ดาบน่าที่น่าที่จะเหแยกไปอยู่ในชนของเมช่องถ้าน่าจะแยกไปน่าจะแยกไปอยู่ในินของเมชองมันก็น่าจะพูดเออ 맨저 보겐 보겐 그 보겐 이게 이보 보면 나고 놈이 장하게 이제 나 이거 빼마라 내가 왜비 아 놈이 거기 왜 이제 보라 보라 장 아, 제말에 이제 나비. 아, 이게 뭐지? 매제있나이 이야기 많이 해보죠 아이 바바제 이야기 많이 바을 바제가 뭐 와튼 라냐 이야기 맞아 이거 이거 매제있나이 게임 아이 今天也是一边嘛。 lấy số ở biên giới à, nó không một biên giới cái cái hai ba cái pu này pu lúc ấy gì à nó mới cho cái như bán nó bị nó bị giá vậy pu tôi cho gì nhà chứ nó có quả gì ba tấn như quả thì pu cái này nhà cái này mới cho 腹与えたへまたときの八方十تعاوت كذا عطان جمع جمع جمع جمع جمع داري في جاهنا جهون thái bạc kỳ phía sẽ như nào ngoài cái này chút cha rồi cái chú ấy là vậy mà nhân dân nó quả quả vậy ấy cái tạm nó là quá vậy thái vậy thì bây giờ phải là gì này đi cái gì mà anh già bằng anh thấy là về anh chỉ mà cái mà hay quậy rồi sao mà được thành ra cái này nó cho khá là a bây giờ mình bây giờ cho bị đó cả cả chịu trả chịu thì cái nó gọi anh anh chờ vậy 다시 대왕 하야만 해줬나 해맞았다가 해맞았다고죠. 에 모두 봐는 이제 총을 이제 아 와이제 샤디야 그 현현놈 동거 음 이제 이제 음 나는 허재가 봤냐 내가 가본 mà thấy phải về đến hội thì dễ là hiểu rồi cái như thế que là cái áo gì chơi vội chỉ dạy đó áo gì là chuyện ít thế mà cái chơi chuyện gì mà là là ờ, à biết mà về siellä on siellä kaikki. Ei mä tää juokin liikkeen vastaan. cũng Mä vein cũng mä lähdin itseäni huotun sinne ja ei näkynä khi đó, voi laanju. Minäkin on Eli ne kevät oli tuon. Sitä ei ole ยากที่ตึงมาจะมาหน้าเปลี่ยนอไรที่เกว่าก็ยังไดให้กินเง่ายเดี๋ยวกูรับเกว่าวิธีเกว่าไหนน้าวน่าวน่าวเดี๋ยววันนี้เกว่านีูว่าไม่ใช่ไม่ใช่ดีกว่า है كان है क्या महाराज जी के लिए ये बाही वाला तो नहीं नहीं भाई كان أنجم نحلقة إذن أمجين نحلقة أعفه كأحولي كأحولي مبنى này mà cái के बोलने मुझे कह का नहीं कि कह कौन कह भाई न्याय मैं न्याय पहले में जीव को nào chứ mấy kiểu là như cái nào đó nên cái nào cái cái mà gì nào mà gì nào hết hết hết trên nào vậy thấy chưa mà dừng lại thế này bên này không mấy mấy cái quả là hành trình này mấy cái em có nhận được, thế mà anh em với là tại nghĩa là như là như là thôi bên này là không như vậy chứ bên này chứ lại trên này không phải lại quyền hay trên này cũng là thứ này thấy chưa thấy có lại gì cái quan nhân mất cái tên nó bảo cái này cái này cái này về này cái này cái này ra thì đi qua gì cũng được waxay keeneen jaban waxaa ku dhigay كنا جايبها لي بطل وابد نبي جايبها لي ووالدتي جايبها تتبعني

Macam macam lah saya nak dia buat dia nak dia. Tenang dia. Ya ya benar ya benar dia buat. Mereka pamit dia. Saya mai dia juga nak pamit. Kita mai dia dia buat. Saya dia saya buat benda dia. Dia kan, dia kan macam mana lagi apa? maka rena dulu nyaman dulu gabung di nyaman yuk nyaka dulu apa kau yuk nyaka kira mereka nak lagi hawa kami nak nyaka ni nak beli kau Hei kan lagi ไหนว่าจะเปิดกนเอ๊นาพิหนาพี่ยาบันญญาบุกนาพิยาเป็นนาอยู่อันนี้อยู่อัยนี้ก็เยอะเยอะเราก็จะแก้มาครับ มาพู้หก็ยิ่งทำ่ไงไม่จะบอก na, na Viabra. Eita, na Viabra, na Ilha Bibalma, na Bibalma. Tem que na Ilha, tem na Puro. Aí, mình nghĩ à, đang giờ, áo này định gì, thì phù hợp. ก็จะวัดแช่ปูเยี่ยงกว่าไปเลยรีวิวเป็นยยงไงนี้เกิดคือปูลับมันไม่กระลาปกันการให้เยอะการให้เยอะเท่าอยู่ไลยมัเกิดปูมันแช่อาบปเห็นไหมหุบุปีอาบปเห็นไหมเจ้าเอ็นน่ะ nama mereka w a n ี่ i h o อ i n 자허여자가 마마가 잡아야 되는 부르 야라흠 아가하니 바와 야만 야마 해람 되게 음 야마 고한데 기대 고한 Cada con nó mình hết đi Thì phải đi Không, cái bấy mình hả này dữ vậy Maka ko daw yung di kan apa yung ay pay yaman kan hel hindi pa pa yaman ko dahil ko eh na apa pa rin لكن ما ما أبي أقول مثل كي قال إن ما إتشكر إتشكر وقال ما أعرف ما أدري اللي ده ما بقولهم جاتني واحد وحبا ميجي ميجي ما جاي بور أبدا ميجي اللي هاي يوهي يوري واهي واهي we kana paija puru we na aya ina e waru we ji we puru we na ya iku ya iyo iyo re wa ile Jaya Uruwen Mahayai Gare Wa Ire Wa Hiyo Hiyo E Wa Ire Wa đi Hai cái là cho nên cái bước mà rụt Mình sẽ phải dùm Đây, ấy sẽ nói chết Khi mà cái 떠나야견 빼육 않는 게 뭐라 이랬나 해마 다입 인지 apa lukama lukama lakna wakai saharap je inje acha penne gaya pa mai mai ke pu la pa ko nei hema ta ba ga te ai Bye. Vina Tansi. s h v a na kya, nga rin da y a w a n a nga a i kai habala, g a rin da. a kya. Kwai faji na na p u n Ma ta a n y a r g b a ya ba n y nan ne fiye gidaɓiya உயிரிட்டபடி அதையும் சொன்னேன் அதையும் செய்யணுமே மே செய்யினாய் என்ன உபயோகமே செய்யினாய் சாந்தங்க மகாமன் nhưng má bây giờ má hỏi cái má quá má hỏi nè cái này mèo đời mày Nói gì chứ các bạn này Chị chạy vào bây giờ mới kêu cái anh Cái này được vàng vàng như này chém ở trên này hắn như kìa anh đi chém ở trên này bộ thế chế bơm phía bông gì thế vậy nó biết nó biết bị băng vào hỏi nó mới chồng của nhà vậy thì nó phải bị băng vào hỏi cái vậy nhà với cửa đều vậy này che ah ma che vende più ma mai che vedi vậy, invece nhưng mà phải bị bắt thân cái cái nụ mi cho cái nụ cái bắt thân cái nụ mi cho cái cái anh anh cái nụ cái nụ nhà nụ nhà hết cho cái nó cái bên là béo nhỏ chưa là cái gì lá bị bọc à, cái má với cái da hao vậy, chết, chết, cái cái chỗ hết đây đâu biết bị bọc chua ai chết bị bọc hay, có phải ở gì anh đi được chung nữa, jemiydu yet keyfenyere ku gì haji đâu bây giờ bị bắt không mà, nó na pe ne pi yan ha mai ngan ngan pa ne cho ye ka ngan ngan no da no nya he je cha gì 다른 말에 무슨 왜 비밤? 음, 그냥 내 지어니까 그냥 cái gì cái vô không có ai hai là mình thích đâu có biết mà bị bầu bị bao hắn không biết mấy cái quan nhau nó bị bắt nhàng cái lại với người lão mà giúp mà giúp bị gỡ thì bây giờ giúp cái bệnh bị bông cái 그러면 뭐가 아니라 그냥 그냥 있죠. 비 빠고마. 그러니까 우리가 아니 아니가 누구냐 했죠. 띠. 아, 너 거기 안 바로 이거는 해자 해라 되니까. 음, 저거 있다 되니까. Adan tanya ini tegur teh, ini naya adan teh. Hare Maya, Hare Maya, Ike Wika Magariku, Waluka Magariku, Hare Maya, Hare Maya, Ike Wika Magariku, Waluka Magariku. Okuyuiru Vaija, Kuyuiru Vaija. gì mới thấy pi bao nhiêu nó bị nó con người cái nhà nó cho tê cái gì 해결 하빈 주니 요가 내가 이제 맨 비비 아 이거 비비가 막 땡고냐 왜 이야기는 괜히 나이 비냐 나는 네가 단단한 일을 이제 많이 멘탈이 나와서 겨우니 겨우니 이제 아 이제 이제 이제 이제 다 비나 비냐고 아 비냐 또 아니 như, giờ vậy à, nó muốn chào em nhé anh cô đây anh ngọc nhau tất cả này là gì nhảy em đâu à nói gì bằng cái cái mà tiền vui giờ hậu vậy chứ phải nghe hậu cái mà hậu vậy mấy cái gì